chào các bạn thì uh, ngày hôm nay uh, mình sẽ tới Bắc Ninh để khám phá món ăn cực được sắp và cực kỳ thú vị đó là một món ăn từ cách ăn rồi là cách chế biến nó lạ và ngon như nào thì bây giờ chúng ta cùng đi nhé Dạ vâng. đến 10 rưỡi à, cặp cẩm cuốn tươi một bát với hai bát ngăn lọ trả tiền chưa trả tiền chưa đây một thập cẩm cuốn tươi với hai căn lọ của nó cốc trà không gì bò lợn kim cả bò lợn gan có một bát có một miếng về thì ờ, ở đây là biệt một cái hay là ăn rau là rau như này các bạn ạ bình thường các bạn ra hàng các bạn ăn rau các bạn sẽ uh, sẽ rau trần ờ, nhưng đây là sẽ có một loại rau cho các bạn chọn chọn sau đó là các bạn lên cái bát đặt đây nha cầm tay nha con nước dầm đấy Dầm thì Đó con xin ạ vừa thôi để em ăn nhiều à. Một tập cả một cuốn tim đây nó phở bò rất là ngon bình thường thì mình ờ, mình đi du lịch hết Việt Nam thì mình chưa bao giờ ăn cái món nào mà kiểu trộn trộn như này. động Các bạn thấy không? rồi mình sẽ review các bạn xem ở đây thì mình biết các bạn ra ra lấy nhá lấy thêm nhé mình nay mình không lấy luôn sẽ thêm một nắm. đây nó có mặn luôn có mặn luôn nhé đâu mà là có mỗi vị chính nữa các bạn tự pha chế hay ở đây mà như vậy các bạn thích cái kiểu như này um, đây là hai bát của hai anh em và cũng nhận nó rất là ngon và bây giờ để thể hiện cái uh, lòng biết ơn đến người nấu thì uh, thằng anh và thằng em sẽ trưởng <clears throat> húp hết cái bát nước này bát mình thì không có màu đỏ mình rất là nhạt thôi Và sang quay các bạn thằng em tôi đây đỏ như là cháo lòng luôn Đấy là bây giờ bắt đầu cuộc thi nhá chúng ta bắt đầu hút nhá là bây giờ đến lần anh trước cho em sau anh sẽ đi trước cô địa chỉ của cô là bao địa chỉ à? Khu bảy ga Thị Cầu. À khu bảy ga Thị Cầu. Thành phố Bắc Ninh. Đó, một bát gà của anh ờ, Xem clip của mình hãy ờ, đến đây ờ, hộ nhà cô ấy. Ngon lắm đấy, thật ngon luôn đấy. Về à, Hầu như đến đây ai cũng ăn rất là thích kiểu không cách ăn kiểu như này. Có một bát phở bên cạnh và có một bát uh, rau rồi với hành rồi ờ, giá rồi trộn vào cái vị chính rồi ít ớt để tạo ra một cái món ăn rất là đặc, ngon và hấp dẫn và đậm đà tạo cho cảm giác người ăn khi mà rất thích thú đó thì ngày hôm nay thì uh, đây là thành quả của hai anh em thì chỗ này nó cay thật sự là cay lắm rồi các bạn ạ mềm lắm rồi ngon nữa ngon nhưng mà cay ừ, ngon nhưng mà cay ai cũng cay. ha còn ai mà ăn được cay thì lên đây tùy tùy mắc cay luôn tùy bản thân mình tự pha chế cái gia ờ, vị chấm cho mình đó thì đây là hai cái bát hai em ăn sẽ tôn trọng người nào sẽ tuyệt luôn có tội là cái bát này là chưa tôn trọng lắm là nó cay quá không ăn được um, tôi mình sẽ cho địa chỉ trên pick của mình sau đó các bạn có thể à, tìm đến bắc ninh ăn hoặc là bạn nào bắc ninh đã, ăn rồi thì cũng dẫn bạn bè ăn mà nào bắc ninh chưa ăn thì hãy đến đây ăn thử nhá ờ, nó rất là ngon thực sự là ngon đấy và mình đi du lịch từ à, Hà, Nội và đến Cà Mau đến tất cả ba tỉnh thành ấy đây là lần đầu tiên mình ăn bát phở nó đặc biệt nó như thế này có vấn đề giờ chúc các bạn hôm nay là vui vẻ và phần đề hạnh phúc hãy ờ, like và subscribe cho kênh của mình nhé, để mọi người biết đến nhé hãy theo dõi kênh của mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều